dạ em chào chị vân và em chào anh quyền linh ạ chào em à, em tên là đỗ thị mỹ hạnh năm nay em 21 tuổi à, hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ bên mạng tổ chức sự kiện nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính dạ làm chính để nuôi việc học ạ à, <laughs> đi làm chính quá. không mời nhà trai dạ em xin tự giới thiệu em tên là vương anh tuyến em năm nay 27 tuổi em quê ở đồng nai hiện tại em đang công tác tại đồng nai luôn là em mà làm bên mạng đo đạc địa chính còn hạnh ở đâu hả dạ em cũng ở đồng nai à em ở đồng nai luôn hả dạ. hỏi đi hỏi cô có gần có bà con gì không em ở vĩnh cửu đồng nai á không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ à? em ở định quán đồng nai à định quán dạ. dạ không xa lắm không không xa lắm hả dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực định quán em trai à, em à, có ưu khuyết điểm gì dạ em à, ưu điểm là làm gì cũng nhanh có những thứ không nhanh được nha à dạ <laughs> cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn đúng rồi còn em em nói uh, điểm mạnh điểm yếu điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông kỹ tính nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người uh, cũng ờ, hơi khó khăn <laughs> em trai dạ em uh, có mấy mối tình rồi em uh, có một mối tình cách đây bốn năm năm trước rồi sao chia tay dạ thì ờ, thời điểm đó ờ, cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp nên em bắt buộc phải ờ, tạm gừng các bạn đấy bây giờ có sự nghiệp chưa giờ dạ, gọi là tạm ổn rồi tạm ổn rồi ha dạ. thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa dạ được rồi bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa ừ. dạ rồi ạ có rồi luôn hả mấy dạ. mối mấy mối tình rồi nếu mà chính thức thì là một còn mà để quen thì là hai tại vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài ừ. nhưng mà vì uh, nhiều lý do mà tụi em phải chia tay à. dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa từ đó gì mới 21 mà từ đó gì ông cũng được năm rồi <laughs> bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái dạ em uh, thì uh, chỉ muốn một người gọi là trưởng thành thấu hiểu mình san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó em có cái mẫu hình ờ, về về ngoại hình như thế nào không em thì uh, thích người hơi uh, mập mạp một xíu <laughs> đây cũng hơi mập chút xíu trắng hay đen hay cao hay là như thế nào có cần đẹp trai không dễ nhìn với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên có duyên dễ bắt có duyên là cái quan trọng nhất dạ, đối với em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu sao em trai em thấy mình được bao nhiêu phần trăm em thấy cũng 50 50 quá em muốn tìm một người phụ nữ à, của đời mình như thế nào dạ em à, muốn à, tìm một bạn gái có chiều cao một xíu từ mét 55 độ lên em mét mấy dạ em mét 58 trời ơi trời ơi người ta dư tới 3 phân ông ơi ừ cái thứ hai nữa là công việc ổn định yên tâm anh em tự lo được cho bản thân mình thấy chưa còn dạ. gì nữa không có mẫu hình lý tưởng nào không em trai em thích người vui tính giống như nghệ sĩ ninh dân lân ngọc để xem đây giống ninh dương là ngọc không thôi cũng giống vô số biết được chứ bộ cũng nét lắm chứ bộ dễ thương à dạ em cảm ơn anh quỳnh linh bà mối gì bên đàn gái tôi thấy xinh đó nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè thí dụ như bên đàn trai chịu đó chừng nào bên đó gả được lâu à tại vì bên đây người ta mới có 21 tuổi rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm và người ta là một người rất là tự lập à, người dạ. ta không muốn nhờ vả lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó sao bây giờ tính chừng nào ờ, lấy chồng nè em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ đó là con tim mà đập bạc bạc bạc bạc là lấy luôn đúng không dạ rồi cưới chồng phải cưới liền tay vậy em <laughs> ờ, không thích điều gì đàn ông em không thích ừ, tính uh, độc tài ghê quá vậy làm gì dạ, độc gia tài trưởng à, gia trưởng chứ độc dạ. tài nghe ghê quá tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng trời ơi còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á em hình dung cái người bạn trai bên kia có ờ, cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không qua giọng nói thì em nghĩ chắc ờ, không bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em chắc khoảng tầm 70 mươi qua coi bên đây hiền khô dễ thương có đây. duyên trời ơi không có nước độc tài đâu dạ chắc à? có duyên ừ. ừ. em có uh, độc tài không dạ không ừ. em có gia trưởng không dạ không em có nghe lời ba mẹ không tất nhiên là có Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền dạ. á ha cưng ha phải dạ. nghe lời ba mẹ ừ. nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ ừ, chính kiến riêng mà phải đúng dạ. trong vấn đề gọi là hôn nhân quan hệ gia đình đúng không nè dạ vâng ừ. Dạ em hình dung cái cô bạn bên đây thì sao bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn dạ, trước khi gặp mặt thì uh, em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70 đến 80 phần trăm là em mong muốn tấn công liền Xin <laughs> dạ. chào anh dạ em, em, em dạ em có món quà tặng anh dạ em cảm ơn. để dạ, dạ, dạ, em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi ờ, khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp cảm ơn có gì giờ à, thấy à, là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó giao lưu văn nghệ cho nó quên đi ờ, cái sự bối rối đi ờ, anh muốn em trước hay là anh trước thôi à, anh nam để anh chủ động trước đi dạ ừ. có trời ơi vô liền thì anh cùng chị thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ thuộc như hát nhiều nha dạ vâng ạ người tuyệt vời nhất là em chính em chẳng ai khác ngoài em là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất thôi được rồi à, em cũng cảm ơn anh em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy cho just music nghĩ theo bạn trai nghĩ theo dạ rồi dạ, tại em gì ha <laughs> hết ngang ngược vậy rồi ok ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu nói chuyện nào em cảm nhận như thế nào vậy <laughs> nếu mà ấy thì à, gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật em cảm giác em cảm giác là chân thật còn <laughs> bây giờ anh nói cảm nghĩ về em đi đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn dễ thương dạ, và cái thứ hai là cá tính nếu mà ví dụ mà có duyên thì ờ, hy vọng là có gì nương tay với anh đấy tại vì anh cũng hiền <laughs> bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả <laughs> dạ, không cái này thì không có tại ờ, em nóng theo cái kiểu là em bực em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta vậy thì cũng dạ. giống anh anh dạ là vâng. nóng là anh bỏ đi chứ à, anh à, bỏ đi vậy là hai đứa đi luôn đó anh <laughs> nếu có hẹn hò thì hẹn hò sau ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó thì không biết là em ở trên ờ, hiện tại thì em đang ở thành phố hồ chí minh cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không cũng tùy anh tại vì cái nghề của em ví dụ như có ngày thì em đi quay ờ, mấy ngày liên tục làm như chương trình mà nên phải đi trực xô này kia công việc của anh thì nó nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày là tối đa là 15 còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày dạ, là rảnh hoàn toàn luôn còn lại nếu mà đã bận là trong hai chục ngày kia là gần như là không có thời gian dạ. từ sáng đến tối tại vì dạ. là cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình ờ, có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ. mình sẽ gặp được nhau còn uh, vấn đề đi xa thì anh không có ngại cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết nếu có duyên thì uh, anh hy vọng em cũng cho cơ hội để ờ, mình tìm hiểu nhau rồi ờ, nếu hợp nhau thì mình ờ, tiến tới <laughs> nhau tiến tới những cái xa hơn tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được dạ <laughs> thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á chắc chắn là phải có rồi tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn như là gia đình hai bên con cái cuộc sống của hai người đi mãi về sau này chứ không phải là yêu chơi một ngày một ngày hai nên là về kỹ thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt rồi hết thời gian sau thời gian giao lưu âm nhạc giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau tiến tới xa hơn mình quyết định bằng trái tim của mình nha chuẩn bị ba hai một wow bấm nút rồi đó yeah. Dạ, chúc mừng hai đứa bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn à, phải nói cũng rất là bản lĩnh ha chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mày yên tâm đi đây Nhìn bên tay ông cứng ngắt nè thấy chưa cứng <laughs> dạ em, em làm cho nó mềm đi nắm lại đi cho nó mềm đây nào đây. <laughs> đó trời ơi hãy hứa điều gì đi có uh, mẹ của bạn gái bác uh, cho cháu xin phép uh, được uh, tìm hiểu uh, em nếu mà có dịp có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục cô cô cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó dạ cùng quê là mà vui hồi rồi. nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn À, em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa được nước này nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái Ông. Ờ. em có thích ừ, những cái lời lẽ ngôn tình không dạ không vậy hả <laughs> đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình dạ em thích hành động hơn hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay hôn má đi nào Thôi em nhắm mắt lại đi anh Trời tự tin Tại em mở mắt ra anh giống hôn được không được không được không dạ rồi ôi cái này dữ hơn nữa dữ hơn nữa tìm hiểu nhau thật kỹ nha dạ.